tệ na nó có lùng ha các thầy vui chịu cái dùng phun mưa tờ mường mưa tờ mường hài cả thì thiên bé dụ lần do mường thiên thỉnh quay chiều kiên câu Tây sẽ tệ du nhờ na man lo sẽ chuyện mẹ cho à ti ngã mô man duyên rồi na nhân na ma cho nhân na chiều lo dần mà 你。 cho nhân hàng tiên mô đào khảo yêu tu khoe tàng pháp cơn mẹ ngài chân mê ya ona kuala یما

người à.

đại thân ấy khu to ngô nhân lo truyền thâu ততবে cho nhân na tu kura kiếp nhân nhẹ hay là sẽ tìm kiếm ở chi nào sẽ hai tế ờ. tao na Phật đa la Phật chi quý ơi giá diệt trong ô yên Phật tam bế thiêu lơ hạ yên á trực tăng bế nhi quý lời kin nay na ni na ki na selua tiam ai ni na la ye ma ve ni ni na ko si a ye ma tian trên hia về miên thiên to lo yêu về mà na mà na trên ní phi ngồi yêu thân yêu phàm à sẽ tỏa sẽ Yamala Được Pháp Thế Quỳ Na Dậm Tạc Nhé Phi yam siết chu ti na si mô ma la chiến lò đê u quê sẽ khó thu à u quê khỏi thâu bé mỗi nhân lò mà lò chẳng nhận bé giá xiên à u quê và ta thâu quỳ chẳng phê cuồng ra dược chia na tí na đia na mỗi mình phi ngờ chỉ cả buồn sẽ chân đã hồn rồi cái gì chi ngô ta na các khi đế chưa đông ngô khoa lô cảm chào bé xế na lừa mà chào đào ô phi ngô phát diệt bồ đề tương sa mê khí ngã ơi mà na lê giúp điện về mẹ chăng à giúp xin kia rồi chi ngô tại về phi mẹ miệt chiều lên mà tờ bé chia khi nga hùng cha dạy e yam con hai đê pin à sự phát lùn ở chiều là rồi cả tông à tiêm à phải chỉ ngã cua rồi Tazenzene tiwana Hunyan be ta ye te tio phao O te khi mà nó mà Sẽ tông yên đó kia ra Sao tăng bé 진기님처럼 정땅아 징아여라 교촌키라 예예배 학공보 하땅 징야나 ngồi cha chung lo yeyeve kanyan kinala vì nhận bé ơi nó ngà dập con xin ơi xin tu mà em ngà xin chẳng ở chiều lo hai nhân bé dám nó ngà